Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh tiếng số kèo cũng như là cái kênh uh, tiếng bóng đá này nha anh em. Đó ờ, thì anh em yêu quý tiếng thì hãy để lại hai cái lượt đăng ký theo dõi hai kênh này giúp cho tiếng nhé. Thì uh, tiếp theo đây trong cái video này tiếng sẽ nhận định cũng như phân tích và lên kèo cho anh em uh, những cái trận đấu tại vòng loại Euro được diễn ra vào là rạng sáng ngày 27 tháng 3 nhé anh em vào 1 giờ 45 này. Thì trước tiên trong cái video này Tiến sẽ lên kèo và phân tích cho anh em cái trận đấu giữa cái thằng Luxembourg với Bồ Đào Nha nha. Thì hai thằng này đang thuộc cái bảng G đó thì trải qua cái lượt trận đầu tiên thì Bồ Đào Nha đã có được một cái chiến thắng đậm 4-0 trước uh, Liechtenstein đấy theo đó thì tại bảng đấu thì Bosnia cũng đã có một chiến thắng đậm 3-0 trước cái thằng Iceland à, và Luxembourg đội chủ nhà ở trận đấu này với Bồ Đào Nha cũng đã có trận ra quân hòa với kết quả 0-0 trước Slovakia đấy thì ờ, nhìn qua bảng đấu hiện tại Bồ Đào Nha có lẽ chính là ứng cử viên cho cái ngôi đầu bảng của cái bảng C này đấy còn lại thì Bosnia cùng với cái thằng Luxembourg và Slovakia và Iceland tất cả là bốn đội này đều có cơ hội để để cạnh tranh cái uh, uh, vị trí thứ hai đó để tiến vào cái vòng loại tiếp theo cũng như là cái thành tính tốt nhất tại vị trí thứ ba đó cũng có thể uh, tiến uh, tiếp theo tại cái vòng loại kế tiếp riêng cái thằng Liechtenstein chính là cái đội bóng mà tiến thấy là là được đánh giá là miếng mồi ngon cho tất cả năm đội bóng còn lại để uh, à, tích lũy những cái số điểm cũng như là cái hiệu số bàn thắng để thằng Lee Tencent này nó rất, rất, rất là yếu luôn nha anh em đó yếu hơn Việt Nam rất là nhiều luôn chứ chưa nói chi là so sánh với cái đội bóng này đấy à, và à, trước khi mà mà tiếng nói thêm về cái phong độ cũng như là về cái lịch sử đối đầu hay là đưa lên mã kèo cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến xem qua cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu này nhá đây <coughs> thì hiện tại vào ngày 27 tháng 3 à, vào lúc 1 giờ 45 thì à, đây tiến uh, ờ, sẽ cho anh em xem này 27 tháng 3 1 giờ 45 sẽ có 4 trận đấu được diễn ra đó Luxembourg Bồ Đào Nha này Monta Ý rồi Bắc Ireland với Phần Lan rồi Slovenia với Bosnia thì uh, ờ, tiếng đã trước tiên tiến đã nói rồi tiến đã nhận định uh, đang nhận định cho anh em cái trận đấu giữa thằng Luxembourg với Bồ Đào Nha này đó còn 3 trận đấu còn lại diễn ra cùng giờ vào ngày 27 tháng 3 luôn tiến vẫn sẽ lên video đều cho anh em tại hai cái kênh tiến bóng đá cũng như là kênh uh, tiếng số kèo nhé đấy Ok thì uh, quay lại với cái mã kèo của trận đấu này thì nhà cái đã đưa ra cái tỷ lệ kèo cho trận đấu này là Bồ Đào Nha chấp đội chủ nhà với mức chấp là 2.25 cả trận. Đấy. Cùng với đó là mức tài xỉu là ba hòa. À, vì tiếng vì tiếng đang nhận định cái trận đấu này khá là sớm cho nên chỉ có những cái mã kèo ờ, đơn giản này cho anh em tham khảo thôi. Đó. Nhưng mà chắc chắn với anh em là vào ngày 26 đi. À, sáng hoặc trưa ngày 26 thôi chắc chắn sẽ nhà cái sẽ đẩy lên rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi cũng như là mã kèo gốc kèo thẻ này nọ cái kiểu nè rồi mã kèo chấp cũng có sẽ có thêm bốn năm mã kèo gì đó rất là nhiều luôn tài xỉu cũng vậy đấy vì hiện tại là tiếng làm youtube anh em nhớ nhé vì cái yêu cầu của youtube bắt phải làm cái video trước một ngày hơn đó thậm chí là hai ngày để có được cái đề xuất từ cái youtube đó có đề xuất thì nó mới hiện lên những cái trang chủ anh em mới có thể tìm kiếm được những cái video nhận định này của tiếng để anh em ờ, soi kèo đấy à, cũng vì lý do mà tiến lên video sớm cho nên tiến thường nói với anh em những cái mã kèo mà tiến đưa ra ở trên kênh youtube chỉ là những cái mã kèo mà bà để ta tham khảo thôi đó nếu anh em hợp ý hợp mã anh em vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại ok cho anh em thì à, hiện tại với những mã kèo này trước khi à, mà tiến đưa ra cho anh em cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn thì anh em hãy cùng tiến đi qua phân tích cũng như à, xem qua về cái phong độ và cái lịch sử đối đầu của hai đội này nhá đây thì ok trước tiên thì anh em hãy xem về cái phong độ của cái đội chủ nhà thì uh, đội chủ nhà cái thằng uh, à, à, Luxembourg này đã trải qua cái chuỗi là 10 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường trừ trừ cái trận bị hủy giao hữu trước cái thằng Cap Vedes ra thì còn 9 trận nha anh em thì 9 trận gần nhất gần nhất trên mọi đấu trường tính luôn cái trận uh, ra quân Euro vừa rồi thì uh, Luxembourg chỉ mới phải nhận một thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số là 2-0 mà thôi còn lại là có được uh, 3 chiến thắng đó thắng 2-0 trước Lít Hoan mà rồi 1-0 trước uh, Bắc uh, ờ, Ireland này rồi thắng 1-0 trước cái thằng uh, uh, Lít Hoan nè đó thì uh, nói chung uh, Luxembourg, thằng Luxembourg này có phong độ khá là tốt nha anh em đó qua đó thì có cái trận hòa uh, 2-2 trước uh, Bắc Ireland hay là hòa 3-3 trước Luxembourg uh, trước Thổ Nhĩ Kỳ hòa 3-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ rồi hòa 2-2 trước Hungary này hòa 0-0 trước cái thằng Bulgaria này đấy và mới đây nhất mới đây nhất là cái trận ra quân của Slovakia cũng đã có cái tỷ số hòa 0-0 trước uh, uh, Slovakia đấy thì cái phong độ của cái thằng Luxembourg này anh em thấy sau cái chuỗi 10 trận này thì khá là tốt nha anh em đó phong độ khá là tốt luôn muốn chiến thắng được cái thằng là uh, ờ, muốn chiến thắng được cái thằng Luxembourg này cũng là một điều uh, có thể nói là là rất khó khăn đấy một cái đội hình có thể có thể nói là cái hàng phòng ngự khá là chắc chắn ok cho anh em thì ở trận đấu này Luxembourg sẽ được ờ, thi đấu trên sân nhà đó và sẽ đón tiếp cái đội khách là Bồ Đào Nha ứng cử viên ờ, cho cái ngôi đầu bảng ở bán đấu này thì anh em hãy xem qua cái phong độ sân nhà của thằng Luxembourg nha thì Luxembourg cũng có cái phong độ sân nhà khá là tốt khi mà có được 3 ờ, trận hòa, một chiến thắng và chỉ nhận một thất bại ở 5 trận đấu gần nhất trên sân nhà mà thôi. Đấy. Còn về đội khách, về đội khách thì anh em có thể thấy là trước khi mà bước vào cái giải đấu Elgo này thì Bồ Đào Nha đã trải qua cái chuỗi trận phải nói là rất là dày đặc luôn từ uh, UEFA Nation Cup nè đó đến cái trận giao hữu nè rồi xong rồi phải trải qua những cái vòng loại ờ, tại à, World Cup nữa những trận đấu tại World Cup nữa đấy những cái chuỗi trận rất là dày đặc luôn thì Bồ Đào Nha có phong độ khá là tốt anh em khi mà mà tại Nation Cup thì Bồ Đào Nha uh, có Bồ Đào Nha ở ba trận gần nhất tại Nation Cup thì Bồ Đào Nha có một chiến thắng 4-0 trước Cộng hòa Séc này cùng với đó là trận thua 0-1 uh, ờ, trước uh, Tây Ban Nha cũng như là thua 0-1 trước uh, Thụy Sĩ đấy thì uh, sau khi mà trải qua cái chuỗi trận tại Nation Cup uh, không mấy uh, được uh, uh, đánh giá cao thì Bồ Đào Nha đã tìm lại được chính mình đó và đã giành chiến thắng 4-0 trước cái thằng Nigeria trong cái trận nhau hữu anh em thấy thế này đó và tiến vào cái vòng loại World Cup tiến vào vòng loại World Cup thì Bồ Đào Nha đã bước qua cái à, cái giai đoạn mà ba trận ở vòng bảng với à, hai chiến thắng và một trận thua trước Hàn Quốc thì Bồ Đào Nha có chiến thắng 3-2 trước Ghana này và 2-0 trước Uruguay này thì riêng cái trận thua 2-1 này trước Hàn Quốc thì à, à ở trận đấu này à, Son Heung-min cùng đồng đội đã thi đấu rất là hay trước Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha cũng như là là Bồ Đào Nha đã nắm được một cái sức đi tiếp ở trận đấu này rồi nên gần như là ở cái trận đấu đối đầu với Hàn Quốc này là không có quyết tâm nhiều đấy anh em đó và kết quả là do chơi chủ quan nên đã phải nhận kết quả là thua 2-1 trước Hàn Quốc nhưng cũng đã cũng cũng ờ, để cho uh, cái thằng uh, Bồ Đào Nha này tiến vào cái vòng uh, 1-8 chứ không phải là bị loại từ vòng bảng nha anh em đó và vào vòng 1-8 thì Bồ Đào Nha đã hạ cái thằng Thụy Sĩ à, với tỷ số rất là đậm với tỷ số là 6-1 luôn đó anh em thấy đấy tại cái giải Nation Cup thì nó lại thua Thụy Sĩ 1-0 nhưng mà bước vào World Cup thì nó đá rất là, là ghê lắm anh em đó Bồ Đào Nha thắng Thụy Sĩ 6-1 nè tỷ số rất là đậm nhưng tiếc cho thằng Bồ Đào Nha này là bước vào cái trận tứ kết lại phải nhận thất bại trước một góc rất là kiên cường đó thua một uh, thua uh, ờ, Magog này đó thì ở trận đấu này Tiến sẽ cho anh em xem lại cái trận thua này thì má gốc ở mùa giải World Cup vừa rồi anh em cũng có thấy là thằng má gốc nó thi đấu hay đến cỡ nào đúng không nó ờ, dù dù nó nó ờ, không đi được đến cái vòng ờ, chung kết nhưng cái thành tích mà đi đến bán kết cũng phải nói là đạt kỷ lục cho đến với đối với đội tuyển mà gốc ở thời điểm hiện tại rồi đúng không anh em đấy <coughs> thì ở trận đấu này Bồ Đào Nha kiểm soát hoàn toàn thế trận luôn anh em nhưng mà cái lối chơi phòng ngự phản công của ma Maroc đã giúp cho đội tuyển này đó có được 9 pha dứt điểm nhưng chỉ với 27% kiểm soát bóng mà thôi vẫn tung ra được 9 pha dứt điểm trong đó có 3 pha gây nguy hiểm này và đã mang lại một bàn thắng dành cho Maroc họ đáng tiếc cho bộ đội Nha trận thắng này kiểm soát bóng hoàn toàn với 73% và tung ra được 12 pha dứt điểm nhưng lại không mang về được một cái bàn thắng nào đó rất đáng tiếc cho bộ đội Nha và đã phải dừng chân ở cái uh, vòng 18 tại cái vòng loại World Cup vừa rồi đó và chính mà góc cũng là cái đội tiến vào đến cái trận bán kết luôn đó anh em anh em coi vòng loại World Cup anh em cũng nhớ thì chắc chắn tiến chắc chắn với anh em gặp tại cái vòng loại World Cup vừa rồi thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều anh em sao bờ đúng không vì có nhiều trận đấu nó nó không có lường trước được cái tỷ số cũng như là trận thua này của Bồ này hoặc là cái trận thua của thằng Argentina trước uh, uh, trước ở gặp siêu út cũng vậy em nói những cái thông số phải nói là khá là bất ngờ luôn đó thì à, về cái phong độ tiếp theo tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái phong độ sân khách thì cái phong độ sân khách em anh em có thể thấy là thằng Bồ Đào Nha khi mà lập khách trước à, mọi đối thủ thì có phong độ không được ổn cho lắm chỉ riêng trận thắng đậm 4-0 chứ Cộng hòa Séc còn lại là Bồ Đào Nha phải nhận đến 3 thất bại trước mọi đối thủ như là trận thua 1-0 trước cái thằng Thụy Sĩ này rồi thua 1-2 à, trước Hàn Quốc rồi thua 0-1 trước Maroc đấy cái thành tích uh, sân khách của Bồ Đào Nha không được tốt cho lắm nha anh em nhưng xét về hai mặt xét về mọi mặt đó, ờ, về cái thằng Hàn Quốc cũng như là về cái thằng Luxembourg thì anh em có thể thấy là Luxembourg đụng chỉ phải đối đầu với những đội bóng là ở cái thứ hạng ờ, cân bằng thôi đó ở thứ hạng cân bằng cũng như là thấp hơn cái thằng Luxembourg này đó và không có có trình độ chênh lệch nhiều như là thằng Bồ Đào Nha còn nhìn lại Bồ Đào Nha anh em có thấy những đối thủ của Bồ Đào Nha đều là những uh, đối thủ thi đấu rất là đáng gồm như là Hàn Quốc nè đó gồm Ma Gốc nè hoặc là Thụy Sĩ rồi uh, à, nói chung là những cái cái cái đối thủ mà Bồ Nha phải đụng phải đều là những cái đối thủ phải nói là là đá rất là hay rất là đáng gờm những cái đội tuyển mà hàng đầu của châu lục hiện tại đúng không anh em đó cho nên không thể so sánh về cái thành tích này đó thành tích này cũng không có nói lên được nhiều điều đó anh em chỉ là ở một phần nào đó thôi đó thì à, tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội này thì trong lịch sử anh em có thấy Bồ Đào Nha nắm hoàn toàn thế trận khi ở ba trận đụng độ nhau gần nhất Bồ Đào Nha có đến 3 chiến thắng hoàn toàn đó vào năm 2019 thì Bồ Đào Nha thắng 2-0 trước Luxembourg trên sân nhà này rồi ở cái uh, uh, vòng loại uh, vòng loại World Cup vừa rồi thì Bồ Đào Nha cũng đã thắng uh, trước Luxembourg hai lượt chặn đó 3-1 ở lượt đi và thắng đậm 5-0 ở lượt về ở một tỷ số rất là đậm luôn và cả hai đội bước vào cái trận đấu này thì uh, với cái tỷ lệ mà nhà cái đã đưa ra là 2.25 cái chặn với cái mã kèo này thì uh, tiếng khuyên anh em đọc khoan không vào cái mã kèo chấp này á vì với cái mã kèo chấp 2.25 vẫn còn đang rất là mông lung anh em vì sao vì hiện tại bồ đầu nha tiến sẽ nói thêm nhiều về thằng bồ đầu nha cho anh em xem à, tại sao mà tiến lại khuyên anh em không nên vào mã kèo này thì anh em thấy đấy ở trận đấu trước ở trận đấu trước thì thằng Bồ Đào Nha đã phải đối đầu với cái thằng xe này anh em nhớ là ở trận này Bồ Đào Nha chấp 5 đến 6 quả luôn đây hiện tại tỷ lệ kèo trên uh, à, cái trang mà Tiến đang nhận định cho anh em là chấp 5.75 nè đó nhưng anh em nên nhớ ở hiệp 1 thằng Bồ Đào Nha này tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng cái hàng công của Bồ Đào Nha chỉ có thể ghi được một bàn thắng thôi đấy và đến hiệp thi đấu thứ hai thì mới có thể uh, ghi được thêm 3 bàn thắng và kết thúc với tổng tỷ số 4-0 tuy tuy thắng 4-0 đậm ở trận đấu này nhưng chắc chắn cái kết quả này sẽ không có làm cho cái người hâm mộ hài lòng đúng không anh em khi mà cái mức chấp handicap lên đến gần 6 quả đó mà chỉ thắng được 4-0 thôi thì uh, phải nói là rất là tệ nha anh em đấy à, vậy cho nên vậy cho nên với cái mã kèo hiện tại thì anh em fan hả vội và mà đầu tư vào cái bản kèo chấp 2.25 này đó à, hiện tại Bồ Đào Nha như Tiến đã phân tích cho anh em là cái phong độ ghi bàn của các cầu thủ vẫn chưa có được uh, minh chứng là là chưa tốt lắm vì uh, cái thằng uh, vì vì cái thằng mà mà Bồ Đào Nha vừa thắng 4-0 ấy cái thằng Liechtenstein này đó anh em nhìn là bảng xếp hạng 198 rất là kém luôn nhưng Bồ Đào Nha tuy tạo ra nhiều cơ hội nhưng vẫn vẫn làm cho người hâm mộ hơi thất vọng vì à, chỉ ghi được có 40 thắng thôi trong khi đó tạo ra đến 35 cú sút và 82% kiểm soát bóng anh em thấy là cái phần trăm kiểm soát với à, cái pha sút bóng nó cũng như cỡ nào tung ra 35 quả mà chỉ ghi được 4 bàn thôi đó không được tốt lắm cái phong độ à, ghi bàn không được tốt lắm nhìn cho bộ đội nhà nhé anh em còn về cái thằng Luxembourg thì sao thì Luxembourg cũng vừa trải qua cái trận hòa đây Tiến sẽ cho anh em xem uh, đây anh em đây anh em thì cái trận hòa này đó trận hòa không không trước cái thằng uh, ờ, Slovakia trên sân nhà của Slovakia trước uh, Luxembourg đấy thì ở trận đấu này Tiến sẽ cho anh em xem thêm cái thông số này đây thì uh, thằng Oslo Vika đã chấp uh, Luxembourg với cái mức chấp là 0.75 ở trận này và trước đó trước đó thì chấp đến một hòa cho đến 1.25 luôn anh em nhưng mà gần vào bóng lăn thì uh, nhà cái đã hạ mức kèo xuống thành 0.75 đấy và ở trận nào tuy ở trận đấu này tuy là chấp rất là cao nhưng mà thằng Oslo Vika vẫn không thể ghi được bàn thắng trước Luxembourg vì một hàng thủ chơi uh, đang có hàng phòng ngự chơi rất là tốt dành cho Luxembourg đúng không anh em đấy và tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái thông số của hai đội này thì ở trận đấu này uh, ờ, Atlovica ở mức kèo trên đã nắm kiểm soát bóng không chênh lệch cho lắm so với cái thằng ờ, Luxembourg khi mà 52 kiểm soát 52% so với 48% của đội khách đấy và Atlovica cũng đã tung đến 18 pha dứt điểm và trong đó chỉ có 3 pha dứt điểm ờ, chúc đích mà thôi chứng minh cho một điều là là à, hàng công của Slovakia thi đấu cũng tương đối tệ cũng như là cái hàng thủ của Luxembourg đang có một hàng phòng ngự khá là dày đặc và chắc chắn đúng không anh em nhưng bên cạnh đó dù chơi với phòng ngự thì à, ờ, ờ, Luxembourg cũng có được những cái pha phản công rất là sắc lẹm này đó chỉ có ba ba bảy pha phản công thôi nhưng mà trong đó đó có đến hai cái pha gây nguy hiểm đấy thì à, xét về tất cả không phải cứ mã kèo chấp cao là anh em đầu tư vào kèo trên đâu rất là khó ăn đúng không giống như bồ đầu nha thì chấp uh, gần 6 quả nhưng chỉ ăn được 4 không thôi ở Lovica thì chấp 0.75 thì lại hòa đó không có bàn thắng nào cho nên tiến mới khuyên anh em là fan hảo vào cái mã kèo 2.25 này anh em cũng có thể đầu tư Bồ Đào Nha Tiến vẫn tin là Bồ Đào Nha sẽ thắng trận đấu này nhưng sẽ không thắng đậm đấy chỉ tầm hai quả mà thôi cho nên anh em có thể đợi bóng lăn nghiêng trận đấu này nhé anh em cứ đợi bóng lăn tầm 5 đến 10 phút xem thế trận như thế nào nó dồn ép ra sao đó hoặc là có thể đợi ờ, tầm 20 30 phút luôn cũng được tiếng chắc chắn là giai đoạn đầu nó sẽ ờ, chưa có tìm được bàn thắng trước cái hàng Luxembourg đâu vì cái thể lực của Luxembourg nó còn sung mãn cũng như là hàng hậu vệ nó còn tỉnh táo anh em đấy cho nên tốt nhất anh em đợi tầm 20 phút đến 30 phút đợi khi nào mà cái mức chấp handicap của bồ đồ nha còn hạ xuống còn 1.5 hoặc là 1.75 đó anh em kết thì anh em vào lúc đó thì, thì cái tỷ lệ ăn nó cao hơn nếu anh em vào 1.75 thì ăn hay không anh em vẫn ăn được nửa mâm đúng không đó còn nếu anh em kiên nhẫn đợi đến 1.5 anh em vào thì anh em có thể hấp full cái mã kèo bồ đồ nha luôn đó thì đây chỉ là những cái kiến riêng của Tiến về cái trận đấu này vì à, Tiến đã lên video cho anh em rất sớm và chưa có những cái đội hình ca sân chính thức cũng như thông tin của hai đội cho nên à, chỉ nằm ở cái mức tham khảo về mã kèo này thôi anh em thấy hợp à, với Tiến anh em có vào ok cho anh em thì Tiến cũng sẽ chốt lại cho anh em nhé là mã kèo bồ đồ nha chấp 1.5 hoặc là 1.75 cả chặn đó đợi kèo xuống rồi anh em vào không nên vào cái mã kèo chấp cao như là hai hòa là 2.25 ở hiện tại nhé đó thì còn những cái mã kèo chuẩn hơn những cái mã kèo chuẩn hơn thì chắc chắn tiến sẽ đẩy lên nhóm cho anh em theo đó nhưng mà tiến sẽ đẩy trước cái giờ bóng lăn trước cái giờ bóng lăn tầm một tiếng đồng hồ ví dụ như cái trận này đấu trễ một giờ bốn này có nhiều anh em ngủ sớm vào nhóm mà mà không xem được kèo thì tiến sẽ tranh thủ đó tiến sẽ tranh thủ tầm 10 giờ 11 giờ đó tiến sẽ sôi kỹ lại nếu như mà có đã có thông tin chính thức thì lúc đó tiến mới đẩy kèo lên nhóm cho anh em chơi sớm ok chưa còn nếu như mà lúc đó chưa có được thông tin chính thức của hai đội tiến vẫn sẽ không đẩy cho anh em vì khi nào mà tiến nhận được cái thông tin chính thức cũng như là biết được cầu thủ nào gã săn cầu thủ này chấn thương chơi với sơ đồ nào đó lúc đó tiến mới đẩy cái mã kèo lên cho anh em vì lúc đó mình nắm mắt được tình hình thì cái tỷ lệ thắng kèo nó nó, nó cao hơn rất là nhiều ok cho anh em đó thì anh em mà muốn vào nhóm muốn vào nhóm cùng đầu tư với tiếng kiếm cơm gạo cũng như là những anh em mà đã thu ha thu tha ở cái vòng loại world cup vừa rồi muốn gỡ gạt tại elgo này thì à, cứ liên hệ cho tiến qua cái zalo 0963 731 346 hoặc là cái telegram kèo bóng cao tiến đó thì anh em cứ liên hệ cho tiến đi à, nếu mà thật sự đang thu tha sao bờ hoặc là anh em có kinh nghiệm chơi về bóng bánh bóng nhưng chưa tìm được một cái trang uy tín để chơi thì anh em cứ cứ tìm tới tiến tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm ok cho anh em mà cái điều kiện để vào nhóm của tiến thì tiến cũng nói thẳng ra luôn vào nhóm của tiến là cần phải có hai cái điều kiện nhé thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn tối thiểu là một hai củ trở lên một hai củ trở lên thứ hai thứ hai là anh em phải uh, thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến ok cho anh em đấy thứ nhất là một hai củ trở lên số 4 nha còn vài trăm thì tốt nhất đừng tiền à, tìm cho tiếng làm gì hết mất thời gian anh em mình thôi đấy vì vài trăm không thể nào mà tiếng chia kèo cũng như là cho anh em dần cái mã kèo khác được ít nhất cũng một hai củ trở lên thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiếng đó mình cùng chơi cùng trang mình chủ động mình nắm cái trang nè mở mình có thể kiểm soát được những mã kèo mình thích kèo nào vào kèo đó cũng có thể đợi bóng lăn đó cũng có thể đợi bóng lăn luôn đấy về cái việc mà anh em tự cầm cái trang chơi anh em sẽ chủ động kiểm soát được cái tình hình cũng như cái biến động của tác các cái tỷ lệ kèo trên trang nó như thế nào đúng không anh em không cần phải chơi báo ngoài trước ba bốn tiếng làm gì hết cứ chủ động cầm cái trang mà chơi thì nó sẽ nắm lợi thế hơn rất là nhiều cũng như là anh em có thể xem diễn biến trận đấu như thế nào rồi lúc đó mình vào kèo nó cũng ok hơn đúng không chứ không cần phải chơi báo ngoài qua thầu qua cò mà báo trước ba bốn tiếng đâu anh em vừa bị mắc like mắc cỏ mà mà còn rất là phiền luôn đấy cho nên anh em nào thật sự cần thì cứ liên hệ ngay cho tiến ok nhé thì tiến cũng sẽ không nói dài dòng nữa tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nếu như anh em thật sự đang thu tha sao bờ muốn gỡ gạt muốn vào nhóm của tiến thì cứ ờ, đáp ứng đủ hai cái điều kiện tiến đưa ra thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua cái zalo hoặc là telegram phía dưới màn hình video này đấy và tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé anh em thì anh em nhớ để lại thêm cho tiến một cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiến số kèo cũng như là kênh uh, tiến bóng đá này nhé à, và tiến cũng sẽ chúc cho anh em luôn thắng ở các mọi kèo mà anh em đã đầu tư cũng như là trong cái mã kèo ở cái trận đấu của thằng bồ Bồ Nha này